Ở mùa hè vừa qua, Quỷ Đỏ Thành Man đã nhuộm đỏ giao hữu khi liên tục có những chiến thắng ấn tượng. Năm trận thi đấu gần nhất, thầy trò xô xà thắng cả năm. Các tân binh đều hòa nhập rất tốt, trong khi đó ngôi sao tiền quốc Pogba tỏa sáng rực rỡ. Phong độ của đội chủ nhà hiện đang là rất cao và được đánh giá ở thế cửa trên so với đối thủ. Chelsea vừa trải qua một năm đại thành công khi nâng cao chiếc cúp vô địch Europa League và cán đích ở ngoại Anh trong top 3 để được tham dự trảm tỷ League mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, The Blue cũng đang phải đón nhận nhiều khó khăn khi huấn luyện viên Sarri đã ra đi và ép làm bắt được chỉ định thay thế. Mất mát lớn nhất khi ngôi sao Ha giả dạ đã chính thức ra đi. Mặc dù đã chiêu mộ thành công phù lì xích và gọi là hàng loạt những cái tên như bắt thủ Henry, Zuma, và con thủ cố, Moser. Nhưng rõ ràng đội khách vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút so với đội chủ nhà. 6 trận giao hữu hẻ vừa qua, Chelsea cũng đang chơi tốt và giành được 4 chiến thắng. Trong lịch sử đối đầu, The Blue cũng đỉnh hơn khi trong 10 trận chạm trán nhau gần nhất, Chelsea thắng 4, còn MU chỉ thắng 3 và 3 trận kết thúc có tỷ số hòa. Bởi vậy theo nhận định của các chuyên gia về bóng 365, ở trận này cả hai đội có sức mạnh và phong độ khá tương đồng. MU có lợi thế sân nhà nhưng Chelsea đỉnh hơn ở lịch sử đối đầu và bản lĩnh thi đấu. Mỗi đội đều có những thế mạnh riêng và trận đấu được dự đoán có tỷ số hòa,